yeah AKS dành cho em cho riêng em còn em nào thì chưa biết nha <laughs> yeah viết một bài nhạc rap tặng cho công chúa ngốc của anh ha rap chậm chậm theo beat chỉ để mong cho đêm dài nhanh qua để sớm mai được nhìn thấy em trong chiếc váy mà em thích đàn ông không mặc váy Vì đơn giản với anh thì nó như tình địch yêu em Kể từ sáng cho tới tận đêm muộn Không phải mini on nhưng sẵn sàng ăn trộm trăng nếu em muốn Nghĩ về em cả chiều ta Anh thì yêu em nhiều mà Yêu em nhiều như Sơn Tùng Yêu ca sĩ họ Thiều và bên cạnh em Thời gian này anh chỉ muốn nói như ngừng trôi Mỗi khi nói tạm biệt anh chỉ muốn thêm vài phút Và nói em đừng vội Mong sao cho trời đừng tối Vì sau ngày dài mệt mỏi thì anh chỉ muốn có em ở bên cạnh thôi Vì sau ngày dài mệt mỏi thì anh chỉ muốn có bên cạnh tôi mong sao cho trời đừng tối mỗi khi nói tạm biệt anh chỉ một thêm vài phút và nói em đừng vội bởi vì